thực tế gia đình tôi có ờ, bốn người ngày nấu ăn hai bữa thì một bình ga giá hơn ba trăm ba tôi sử dụng được khoảng hơn 2 tháng và một cái tính năng rất là ưu địa <clears throat> một cái tính năng rất là ở đây Nguyệt ở ờ, cái lò nướng này các bạn có thể nướng được những thứ mà mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra vì cái độ hở giữa vỉ nướng này với cái mặt trên của bếp á, nó chỉ khoảng 5 phân thôi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 thì khi nhận bếp về thì các bạn sẽ cắm cái nguồn 3 v này vào cái đầu chờ ở bên hông bếp đây rồi các bạn sẽ cắm vào ổ điện để sử dụng các bạn cắm vào thì ở cái hộp pin này các bạn có thể không sử dụng pin nữa nhưng mà để phòng ngừa khi mà cúp điện á, thì tôi cũng sẽ tặng kèm thêm một cặp pin đại này để các bạn sử dụng khi ờ, cúp điện á, thì ờ, tôi sẽ để sẵn vào bên trong hộp pin này các bạn thì về chỉ việc cắm thêm cái cục nguồn 3V này vào bếp để sử dụng chung thôi khi cúp điện thì các bạn sẽ có pin để sử dụng